Mình tên là Phong, nhà ở Tân Bình Sở thích thì buổi sáng thì ờ, đi làm Trước khi đi làm thì có khi ngồi cà phê một mình Thích ngồi một cái không gian nó yên tĩnh Nhưng có tầm nhìn Có cái hướng nhìn rộng ra ngoài Để mình nhìn ờ, sự vật Và những cái dòng chảy của cuộc sống buổi sáng Sài Gòn ờ, gia đình sở hữu chiếc xe đầu tiên là Sienna nhập Mỹ thì à, qua 8 xe con xe này xe thứ 8 trước con xe Teramon này thì mình có chạy một con Passat sedan đối với mình mình đánh giá Passat là tuyệt vời đó. cách đây một năm mấy thì có một à, gia đình có người con gái ở bên đang định cư bên Mỹ về thì con gái để có một một bé rồi thì cháu ngoại của mình ấy, thì mình muốn đổi một cái xe nó rộng hơn nó lớn hơn để mà cả gia đình đi đi chơi đi hướng ngoại bát sát của Volkswagen ấy, thì mình mình yêu nó rồi mình đặt cái niềm tin vào cái mình đặt niềm tin vào cái thương hiệu này rồi thì lúc mình mình nhìn thực tế con Teramon thì mình mình khoái phải dùng cái từ là khoái thì nó nó nó đáp ứng được cái tiêu, tiêu chí mình chọn rồi cái hình khối ấy, thì nó chuẩn châu Âu nó đơn giản càng nhìn thì phải nói là nó nó càng toát lên cái vẻ nam tính cái cảm giác đầu tiên mà lui xe từ gara của mình ra ngoài cổng hoặc là sân nhà mình cũng đủ rộng để mình quay đầu xe thì lúc mình lui hoặc là mình đánh lái để mình mình chuyển hướng thì cái xe này cái tầm nhìn nó rất tốt kể cả là lúc mình lùi xe mình nhìn qua camera tốt màn hình rất rõ mình màn hình không có không bị hộp thì nó nó trong vắt cảnh báo rất tốt ví dụ như có những cái len cảnh báo cho mình có những cái góc để mình nhìn đó để mình vận hành một cái xe nó nó nhẹ nhàng đó có khi mình làm một lần là được rồi. nó không quá mạnh nó không quá bốc nên mình đi đô thị mình lại cảm thấy nó rất an tâm xe này thì nếu mà luồn lách cái lực tay lái nó trung bình nên khả năng luồn lách thì cũng ổn tổng quan sát thì xe này thì mình đã lái con xe này là 8 con xe thì tầm quan sát xe này thì mình nghĩ là tốt nhất đã những cái con xe mình sở hữu đi đô thị thì mỗi lần đèn xanh đèn đỏ mình qua đèn xanh đèn đỏ xong thì mình nhấn ga thì xe nó vẫn vẫn lên một cái tốc độ vừa phải nó không có trồn lên nếu mà ra ngoài à, đường trường ngoài xa lộ này kia mình muốn vượt thì hoặc là mình muốn phân khích thì mình lại chuyển chế độ thì xe này nó lại lại vọt cảm giác là từ nhà ra phan thiết lái là nó không có cảm giác mệt vì cái xe nó đủ rộng và cái thế ngồi cái tầm nhìn nó rất tốt xe này thì mình đánh giá cao cái khả năng vận hành của nó thứ nhất là à, dài rộng trọng lượng lớn nên vận hành êm ái Đặc biệt là khi vào cua thì xe này lúc vào cua tốc độ 60, 70 thì xe này mình không có cảm giác vào cua. Mình sao mình mình nói là không có cảm giác vào cua thì xe này lúc vào cua thì xe nó vẫn mình cảm giác là cái xe nó vẫn là nằm trên một cái mặt phẳng. Nó không phải là nghiêng cái xe. Nên cái nhà thiết kế họ thiết kế cái cân bằng xe rất tốt. Chất chạy của xe Volkswagen á mạnh mạnh nhưng không phải là nó nó nó, nó quá bốc và cái độ bám đường rất tốt xe không bị rung lắc và chuyện là đúng là theo ý muốn của mình xe này mình để chạy tám chín chục mà qua qua mặt xe khác khi trời mưa không bị trượt ngã quá ok rồi thì xe này thì thì nó là khung gầm của Audi Q7 về quê mình và quê bà xã vẫn là gốc miền Tây thì miền tây thì có cái đặc sản là qua những cái mô cầu thì nó nó, nó nó nó hơi vất vả với với những cái con xe khác thì đối với teramon thì ok mình cảm thấy ok thứ nhất là teramon nó dài rộng lên xuống mố cầu thì người ngồi sau cái đầu không bao giờ đụng đụng cái chặt và lên xuống rất nhịp nhàng mình đánh giá cái bộ giảm sóc là tương đối tốt bộ gà rồi sỏi đá hay là mặt đường xấu chùa về thì khả năng cách âm của xe này là mức độ khá đấy. Rồi mình nói khá là mình so với xe mẹ vì mình đã từng đi xe mẹ rồi. Có dòng xe khác thì nó tốt hơn. Vì dòng xe Đức thì ờ, cái điểm nổi trội á thì nó nói nếu mà đã gọi là xe Đức thì thì cách âm là nó là số 1 rồi. Mình ừ, có một cái mà mình mình mình đánh giá rất cao. Là ví dụ như vận hành vào ban đêm, vận hành vào trời mưa. Đấy, hoặc là những cái, cái khoảng mà tránh tối tranh tranh sáng ấy, thì ờ, cái hệ thống chiếu sáng phía trước rất tốt gọi là đèn, đèn lái rất tốt thứ nhất là liếc theo góc cua và thứ hai là tăng sáng tự động từ khi mình ờ, sở hữu con Teramon thì mình càng ngày mình càng, càng yêu thích nó yêu thích thì nó có nhiều lẽ thứ thứ nhất là về cái vận hành tính năng an toàn thì cộng một cái điểm nữa là cái nội ngoại thất xe này mình ưng ý ưng ý theo cái sở thích của mình theo cái gu của mình mình thích một cái gu nó đơn giản nhưng cái sự đơn giản của nó thì mình càng nhìn thì mình cảm thấy nó nó nó đẹp một cái vẻ đẹp tinh tế ví dụ mình mình nói về cái đèn trước đèn sau thì nó ờ, vuốt ngang khỏe khoắn đúng phong cách châu Âu một cái điểm cộng nữa là có những cái đường gân nổi có hai đường gân dập theo thân xe nó nổi gờ lên thì mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy đây nó vuốt theo cái xe nhìn cái xe nó rất đẹp và có một cái đường viền bằng cà khỏe khoắn cứng cáp cái hệ thống đèn sau gọi là hệ thống đèn hậu đèn hậu được vắt ngang từ phần thân thân dọc đến phần đuôi xe để lúc mình ờ, lùi xe thì cái đèn cảnh báo của mình các xe khác đi phía sau và bên hông đều nhìn thấy mình vẫn dùng cái từ là mình thích cái sự đơn giản ví dụ như cái mặt tắp lô trước trước người lái thì có phần vân gỗ, có phần trang trí cờ rô. Đồng hồ hiển thị thì có nhiều cái giao diện. Ví dụ mình lớn tuổi mình thích một cái giao diện đơn giản thì mình chỉnh cái cái, cái giao diện đơn giản. Mình để cái giao diện đơn giản. Con mình nhỏ tuổi thì để cái giao diện nó nó hiện đại hơn. Nó vui hơn. Vô lăng nó thể thao vô lăng làm cho mình à, đi đường trường ấy, nó không bị mỏi vai vì cái à, tiết diện của vô lăng nó vừa phải không lớn không nhỏ anh ngồi trên vô lăng anh anh điều khiển được hết cái con xe anh anh muốn mở cốp sau cũng ok ngồi trên ghế lái mở cốp sau anh muốn mở cabo thì anh cũng ngồi trên anh mở được đấy và tính năng an toàn ví dụ cửa anh là người lái anh lock hết cửa để cho nếu mà có trẻ em hay là cái, cái đèn ánh sáng đèn ánh sáng đèn cái màu đèn á cái màu đèn trên đồng hồ và màu đèn trên tắp lô nó có nhiều màu ban ngày là màu gì ban đêm màu gì nó làm cho mình nhìn mình mình nhìn trên trên những cái thông số trên cái đồng hồ nó rất rõ Đấy đó là trên cái, phía trước còn tại vị trí của những người ngồi ấy, nó đầy đủ tiện ích ví dụ như đèn đọc báo học để mà đựng ly đựng ờ, lon nước ngọt nó chia làm nhiều kích cỡ vì mình đã đi con xe này là con xe thứ tư có 7 chỗ rồi ba con 7 chỗ và có một con 5 cộng 2 thì xe này là rộng rãi nhất ngồi thoải mái nhất Ờ, teramon thì ờ, ghế, ghế ngồi của người lái á, và ghế ngồi của người phụ thì nó nó ôm cái body mình nó, nó fit vào người mình mình ngồi mình cảm thấy nó rất thoải mái trên một cái quãng đường dài thì mình ngồi nó, nó thoải mái và đặc biệt là lưng nó có cái chế độ bơm hơi để mà giữ cái cột sống mình nó thẳng xe khác tựa lưng là sao nó bị lõm còn cái teramon là tựa lưng là sao nó phẳng nó phẳng mà nó lại à, nam tính mà mang cái tính tính hiện đại tính năng an toàn thì mọi ghế đều có đều có túi khí mình tìm hiểu là mọi ghế mọi hàng ghế mọi vị trí ghế đều có túi khí hàng ghế sau mình gập xuống thì nó tạo thành một mặt phẳng mình sẵn sàng mình đưa một cái nệm nhà, nệm mỏng hai ba người nằm đằng sau bình thường thậm chí là tối nghỉ trên xe mình nghĩ cũng cũng còn được không sao hết vì nó đủ rộng đủ cái cái cái, cái tiện ích tối thiểu rồi khoang hành lý rộng ví dụ để 4 năm cái vali cá nhân là rất thoải mái trong đó cộng với một hai cái cái thùng giữ nhiệt trong khoa hành lý có những cái móc để mà mình cột giữ đồ ví dụ như đèo dốc hay là những cái lốc thang dốc thì những cái đồ ở trên xe nó không bị xê dịch và cửa sổ trời toàn cảnh rộng cửa sổ trời rất rộng nếu mà mình đi ban đêm ấy, thì ờ, mọi thành viên trên xe mọi thành viên trong gia đình đều nhìn được một cái tầm nhìn nó rộng làm cho con người mình nó nó thư thái nó vui thì cái hành trình dù có dài thì nó cũng cũng thành ngắn vì cái tinh thần mình nó tốt thì cái hành trình dài nó không thành ngắn cái xe này là họ hướng đến cái người sử dụng họ tôn trọng cái người sử dụng mình chạy Teramon thì cũng hơn một năm nay rồi cũng trên 10 ngàn cây rồi mình phải đánh giá là nó là tiết kiệm mình phải khẳng định nó là tiết kiệm nhiên liệu quanh quanh đâu đó khoảng 12 ờ, ờ, lít trên 100 km đường hỗn hợp trên cao tốc thì chắc xe này khoảng 9 lít thôi chỉ lần đầu lúc 7 ngàn cây mình bảo trì một cái chi phí nó mình phải nói là thấp theo mình là thấp cái xe 7 chỗ mà bảo trì có 3 triệu mấy là thấp còn từ lúc mình sở hữu đến đến giờ thì mình mình không không biết không biết cái gì nữa nó gọi là trục trặc hết chưa gặp một cái gì trục trặc thì lâu nay vẫn nói là người mỹ là thực dụng xe mỹ người ta hướng tới cái sự thực dụng cho giới trẻ là sao giới trẻ là phải mạnh mẽ phải hầm hố mình uh, sở hữu cái terramon mình thích cái sự thực dụng của người Đức thực dụng của người Đức là ta hướng tới cái sự yêu thích về kỹ thuật yêu thích về cái tính năng an toàn yêu thích về cái sự bền bỉ yêu thích về cái sự nam tính thì đó là nó là hai hai cái trường phái thực dụng khác nhau vận hành êm ái đủ mượt đủ mạnh an toàn cao chi phí về bảo dưỡng bảo trì thấp mà xe nó đầy đủ tính năng rồi đàn ông sở hữu xe đó thì, thì mình nghĩ là như vậy là chất rồi xe đức mà bản lĩnh đức mà.